Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình Và hôm nay tiếp tục mình lại hành trình đi câu những đàn cá rô phi các bạn Hôm nay mình lại tiếp tục uh, chinh phục uh, những đàn cá Các bạn xem được cái video này của mình hay thì hãy cho mình một đăng ký nha các bạn nhé ủng hộ cho mình uh, có động lực làm những video tiếp theo nhé các bạn nhé hôm nay mình lại xuống anh đông các bạn ạ hôm qua anh dân mình ra cái bãi mới câu thú vị lắm gần tới ờ, cái đầu đường quốc lộ ngoài này các bạn Ngoài này ờ, xe đầu kéo rất là nhiều luôn Xe ở tất cả các nơi về cửa khẩu Bắc Luân Hai này lấy hàng nhé các bạn nhé còn là ra ngoài kia tắc còn nhiều lắm các bạn đang à, trên đường à, đi đến à, cái bãi câu của buổi hôm trước các bạn ạ Thì bây giờ mình phải đi theo cái con đường này các bạn nhé Mình sẽ đi theo cái đường mòn này và ra tới cái đường quốc lộ ngoài kia Cái phía mà có cái xe công kia nhé các bạn nhé Đấy là cái đường mà lên chỗ cửa khẩu Bắc Luân 2 ấy các bạn Thành phố Móng Cái Thì hôm nay mình sẽ đi tắt qua con đường này để đi qua cái đường quốc lộ đó sang cái chỗ câu hôm qua hôm nay mình lại tiếp tục đi chinh phục những đàn cá các bạn ạ thì à, các bạn xem được cái à, video này của mình mà hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn nhé mà mình rất là vui khi được mọi người à, yêu quý và đăng ký kênh ủng hộ và đồng hành theo dõi chương trình của mình và bây giờ mình sẽ ra cái phía đằng sau kia mọi người nhé mình sẽ chinh phục cà rô phi ở đó đi theo cái đường mòn này các bạn ạ là tới cái bãi câu hôm qua rồi hôm qua anh đông dẫn mình ra ngoài này thì hôm nay thì một mình mình tự ra thôi vì là biết chỗ rồi thì mình tự ra thôi các bạn ở đây về mùa này là mùa khô các bạn ạ ngoài bắc về mùa khô mùa tháng 10 này thì ruộng nó khô lắm nên là đi ở dưới ruộng này được luôn này câu cá rô phi này cũng là một cái thú vui nha các bạn nhé ở dưới vùng nông thôn mình thế này thì chỉ có đi câu thôi các bạn ạ đi câu là thú vui ở dưới à, vùng à, nông thôn dưới mình đấy các bạn đây các bạn ạ thì à, đi à, một quãng đường thì bây giờ mình cũng đã tới cái bãi câu hôm qua đây và ở tại đây thì mình lại à, tiếp tục làm cái video này để cho mọi người cùng với mình thư giãn nhé chúc mọi người xem video vui vẻ nhá đây, các bạn thấy chưa phía trước mình đây là đó một cái ao hoang đấy các bạn ơi, đây các bạn này đây là một cái ao hoang nhé các bạn nhé đây và đây câu thì cực kỳ râm mát các bạn ạ Review cho các bạn xem à, khung cảnh ở đây một xíu nhá Thảm thực vật ở đây rất là phong phú và đa dạng các bạn ạ Đây là hoa màu tím rất đẹp luôn Vâng và đây hôm nay mình sẽ tiếp tục chinh phục những đàn cá ở cái à, ao tự nhiên này các bạn nhé cái ao này nó cũng khá rộng đấy các bạn ạ và hành trình của mình sẽ dừng tại chỗ này đây là điểm câu đến à, thứ hai của mình điểm đến thứ hai của mình Và hôm nay mình lại tiếp tục hành trình chinh phục những đàn cá rô phi các bạn ạ. thời tiết ở ngoài Bắc hôm nay rất là mát mẻ luôn các bạn không à, rét như cái thời điểm trước nữa ở mấy video lần trước mình đi đăng à, lên ấy thì thời tiết rất là lạnh các bạn ạ nhiệt độ cứ từ 25 đến 26 ok là ok rồi nhé các bạn <laughs> <laughs> một buổi chiều nữa thất bại các bạn ạ hôm nay mình cũng đi chinh phục ừ, mà không được một chú cá nào các bạn ạ thất bại nặng nề luôn nhưng mà không sao dù gì mình cũng được uh, trải nghiệm ừ, khi mà cá nó không cắn cảm giác nó như thế nào các bạn ạ và bây giờ cũng uh, muộn rồi mình cũng xin tạm dừng video tại đây và chúc cho mọi người có một ngày nghỉ ngơi thật là vui vẻ bên gia đình và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người và các bạn nha